một giây từ số 8 này lên 272 đầu 6 c nhá, ăn một tòa đến bây giờ là 175 và tần số là 190 có hai này, thôi đi về đó ăn thế đó と言われてるかもしれないんですけどが Một chi là kê Không cần ô tô nào hả? ăn được không để em vào ngoài này Đồ đấy em chơi nào Do tôi này rồi Hôm nay ra quay video nhưng mà quán nó không cho quay nữa Thế là chỉ quay được lúc ờ, ăn với cả lúc được tiền thôi Đây đầu tư 6 sen nữa Ờ, Ở thôn Hai Mang đấy hai man sáu c sáu trăm viên và được hai man hai man sáu trăm viên đồ chơi một tí giờ quán nó nó không cho mình quay video nữa nó bảo là quay quay nhiều thì ờ, sợ ảnh hưởng khách đấy. À, ờ, đây hôm nay hôm nay ăn được đấy đầu tư có 6 c nữa đấy, ăn được hai man hai man ờ, hai man sáu sáu trăm viên anh em ờ, xem kênh thì hãy cho mình ờ, cho mình xin một like với cả ờ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá Ôi về đây Ăn thế đây Hôm nay vào ngồi cái máy đấy đầu tư 6 sen mà nó lổ quả bé nhưng mà anh cố Anh cố là nó, nó lổ cho mình liên tục luôn Ngày hôm trước ấy nó ăn nó bị cái máy nó hút lên một một nghìn nghìn một trăm hai mươi chín mình ăn một quả bích rồi nên mình thấy máy này có khả năng mình ngả quánh cố một tí là nó nó nổ luôn nó nổ liên tục luôn anh nhá phải nãy được ba man đấy nhưng mà mình bị hút lại với một trăm thôi à, chúc anh em buổi tối vẻ nhá